giống phù đời hai anh em mình đang ở Madagui nè các bạn hôm nay à, mình đi câu suối đây là cá mà mấy anh em ở đây câu được nhưng mà cá rô với cá lăng thì câu bằng mồi nha các bạn mồi sống như các bạn à, mồi mồi mồi cám các thứ này này này đây từ từ đi đi này nè cắm đầu luôn á gốc nữa về trái mà <laughs> ban đầu trong dự tính thì mình sẽ thuê xe máy để đi nhưng mà xuống đây thì không có cái chỗ nào thuê xe máy các bạn cuối cùng phải ờ, phải ờ, thuê một cái chiếc xe ở trong ờ, cái khách sạn để câu một con cá không có đơn giản như các bạn đèo đèo lội suối là có thiệt à mấy anh ở đây câu cá me hay cái gì Tây còn nhiều lắm ừ. nhiều loại anh em em đi đi đi tìm con cá me cá me hả yeah. Dạ.

năm nay ở đây câu cá me nhưng mà không dính cá me mà lại dính cá trình dạ trình hả trình gì chắc ai nuôi sậy hả ta không sậy cháu à trình thiên nhiên luôn hả à. nói chung là cũng dính trình chứ không phải nước ơi nước sạch dạ. vừa me này vừa trình mình nhiều quá câu trùng với câu cám anh hả không cái này là chỉ có câu cá mày dẫn với cá mày dinh rồi cá lăng à. rồi đi đâu nhỏ thì ờ, dạ. còn biết hồi nãy giờ dạ dinh là nói um, dạ. thế thôi ở đây là cũng chỉ biết dế ờ, đồ còn cá me nó ăn con gì ờ, ăn gì à, tôi thứ sáu này cám luôn dạ dân lên lên cách đây mấy ngày có nghe nói có lên con 9 kg à, mà phải không ngay khúc này nè chín luôn hả dạ 18 20 mấy ký dạ cái dạ. dạ lấy là mới có trước à, mới thôi mới lên con chín cưới là ở đây thôi dạ. đi xuống đi xuống mấy năm trước là lên con mười mấy cưới dạ ở đây nó ăn đêm hả anh tùy cá bây giờ có khi gặp, gặp là nó ăn hả rồi ờ, bây giờ thôi dạ. tại vì theo chỗ anh em nói là nó thẳng là không phải cái rồi câu từ sáng tới chiều cá không ăn ờ. nhưng mà tới lúc nó ăn thì Tụi lên là đó thôi chứ đầu tiên là tụi em nuôi câu mồi giả tại vì con cá me à, này nó cũng ăn mồi giả. Chứ tính gì nhỉ? Mùa giả à, chơi thôi. Tú thì bạn nghĩa vừa ngồi mà vừa vừa câu vừa giờ anh em à, ừ, ngồi giao lưu vui. vui thôi chứ còn nó chả có thực ừ. chất xin lỗi khó lắm ừ. nói chung là không vui là không đến đây đâu chứ không phải là dạ. không vui với lại ông nghĩa này là ông giờ cá cá mình cũng bị mìn nhiều quá nói không, ờ, số lượng cá nói nói mọi người dạ. đừng có nói chung là năm nay à. cá lớn nhiều năm nay nước lớn ờ, nó cá lớn dạ. cá nước lớn tại sao tại sao lớn nhiều anh nói dạ. mà dạ ừ. hai thôi chứ mình chết là nó đâu có nước <laughs> tại vì bên dạ. trong thì cá không nhiều đâu nhậu đây là chủ yếu vô tình đấy cắm cần như vậy thôi chứ vô tình ừ, giải trí thôi chứ nó đâu có quan trọng đâu nghĩa là nghĩa là có, gì cứ nói ví dụ ừ. dạ. mấy đứa khác á dạ. Yeah. Ờ, tuấn cả đây nè ờ, mấy con nhầm vậy thôi qua cá ngựa nữa nghĩa là nhiều gió nãy cái người chơi có nghĩa là nhiều cũng thấy là nghĩa dạ. là ok đấy là tại muốn quên đúng không giống mà kinh mọi già đó À, để để dọc dọc xuống đây quấn tí nữa. Khu này là đúng đẹp. À. Ngủ lên dạ. ngồi nè. À. Hả? Mưa các bạn ơi, mưa rình. may mà có mấy cái anh ở đây ờ, có dựng bạc dựng lều rồi chứ không thôi là hết hết cái giữ giữ giữ giữ dùm cái ra nha dạ dạ dạ bây giờ bây giờ cái giữ thôi nha nhiều cái giữ không có được nha đừng có giữ giữ giữ không được cơm vậy đâu ta cầm đi phải con nào ơi vậy đâu đâu đi con em có bớt bớt bớt cái ờ, nội về

dạ dạ dạ em. Giờ giờ giờ. Đấy, tôi mua. Dạ, Đấy. Sao đâu? Vô vô dạ. vô vô liền. Hai hai tụi bay vô hết. Đấy, dạ, vô vô vô. Đó là bên kia mấy anh em là sao nữa? Mà tôi thấy nó Rồi vợ điện nữa chứ đâu. Giờ chặt con đó. Rồi. Bút rồi mua thâu á, bút. Bây giờ bự ở đâu. À thường thường ta nói sao? Tấp rêu lý chuột. Của anh và của em anh gì anh anh xỉn anh ngồi trên luôn à uh, what con tắc kè mới tưởng có bò cạp đâu đâu về kè hả con đó thằng lằng hả thằng lằng hả thằng lằng lớn ha đó. đây đây đây thằng gì có đó à <laughs> ghê chứ bạn này tinh mắt thật em dân cũng <laughs> cũng hay đi rừng ờ, mà em thích động vật nữa ra là quan sát kỹ đó đường nó lầy rồi đó cần đẹp không các bác đúng cần cao suối luôn đó nha cần megabat máy uh, Shimano Twin Power độ tay uh, ờ, Lipri ve là của Megabara bla bla mình uh, vừa mới gặp mấy anh uh, ngư dân ở đây người ta chài á thì uh, ta nói bây giờ là trễ mùa cá rồi các bạn mùa cá cách đây uh, khoảng chừng một tháng có nghĩa là khoảng chừng uh, tháng 9 tháng 10 á, vừa hết mùa mưa á, đây nước mới rút bữa nước cao lên tới đây lên tới đây cây tre đó kìa hơn nữa chứ lên trên kia lần đó lên ngay cái miếng vải đó sau mùa mưa thì nước nó sẽ cạn các bạn rồi ờ, nước cạn thì người dân người ta rất là dễ chài tiết dạ, sâu rong, thảm hại hơn là người ta dùng kích ờ, điện đó các bạn với lại mìn riêng hai cái thứ đó thì nó hủy diệt cái nguồn thủy sản rất là nặng nề nha các bạn có nữa đi dọc dọc lại đi lên bờ cá thành để nhảy xuống tắm luôn rồi cái này đúng là lên với phường tầm này là tầm thường đây mới là thiên đường xuống tắm luôn nước nó lạnh vãi luôn á <laughs> cảm giác tuyệt vời quá tê nè mấy con sâu ở dưới đá này nè mấy sau này câu cá câu mấy cá trắng á giờ cá trắng đéo thấy luôn Thank you.